Đây ra đây chú chú cho kẹo này. Này này, lấy kẹo này. Có nhớ anh Thắng không? Dạ em anh. À, ờ, xin chào uh, quý vị và các bạn nhé. Đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sao Sở Ra Ăn cơm hết chưa? Hai con ăn cơm hết chưa? Hả? Không ăn. À không ăn á? Bố mẹ không nấu cơm chưa Ồ, à? thế thì bóc bánh ăn. Đây, đây bóc bánh cho hai cháu đi em. Đây là vợ của của anh ờ, Hứa Gư. Bóc bánh cho cháu đi lấy lấy lấy kẹo đi ạ Ê, không phải ngại đâu cho các cháu ăn à, cháu chi ừ. đấy nhiều bánh nhiều kẹo lắm đây đấy chú mua về cho nhiều nhá nhiều đấy xong đây là mắm muối mì chính này vâng. anh bảo là chị đây bỏ riêng nha này vâng, đây này muối đường này mua hai chai dầu ăn hai chai nước mắm này theo của cô uh, quan hệ hương ở, ở bên đức gửi cho gia đình nhà cháu uh, hứa giàng mắt ấy à, Hôm trước thì cô quan hệ Hương ở bên Đức có đã gửi cho cháu Giàng là 10 triệu nhá. à, Quý vị các bạn nhé, 10 triệu là, là để chữa mắt Còn một triệu ba là mua đồ Nên anh mua đồ vào cho gia đình ấy Rồi. Vâng. Thế thì uh, thăm này Cháu nữa là mua kẹo bánh này Bóc bóc bóc bánh anh đi Thôi con bóc bánh anh đi Đó, hai cháu gái đều dễ thương Ôi giời, có hai em gái Thế chị canh mấy năm à, để một đứa đi nhìn tăm tắp nữa này vâng. hai năm một đứa hai năm một đứa à? ừ. nhìn ờ, đấy nhỉ ô oh. <laughs> cháu là một cháu là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ bao, bao nhiêu tuổi thầy tức là gần tám tuổi chín tuổi à hai đến chín tuổi đấy à chín tuổi rồi tuổi sao bé thế ta hai mười hai ồ hai mười hai đây ừ. Ồ, thế còn cháu này là sáu tuổi à? 9 tuổi nhìn hơi còi đấy nhá <laughs> gái ờ, của cháu già à cháu già ờ, bảo thế này vất vả mà các cháu cháu nào là cũng, cũng ờ, dễ thương dễ thương đấy. em gửi món quà này nhá đấy vâng. em nhận của anh nhé cảm ơn uh, cô hương với uh, anh giang ừ. đã cô hương uh, đã gửi quà cho cháu già và có tiền hỗ trợ cho cháu chữa bệnh thì nhưng mà gia đình cảm ơn à, cô hương à, minh đức vâng cô hương minh đức vâng cảm ơn cô là vợ um, à, của anh em gư là không, không nói được tiếng kinh mấy à, quý vị các bạn nên là thông cảm thì cái món quà là cô hương đã dặn giang cứu ở dưới hà nội anh sơn đấy thì giang có mua mắm muối mì chính dầu ăn để cho em đó trong quá trình mà cháu già bố cháu hiện tại đang ở bệnh viện à, nhi khoa ung biếu đó để chữa trị cháu chắc phải rất là lâu à, khi mà được bố cháu có nói chuyện với bác sĩ rồi đã mổ u mắt xong là phải chắc điều trị một năm các bạn khá là lâu luôn đấy nên là mọi người rất là quan tâm cháu thì ra thật sự rất là cảm ơn mọi người có những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ gia đình lúc khó khăn nên hôm nay, nay anh vào gửi cho một triệu nhé à, vâng. ờ, còn một triệu ba thì à, mua đấy là hết 300 nghìn rồi đấy vâng. còn một triệu thì à, gửi cho vợ của em gư là mua cái gì sách vở cho các cháu nào đi học hay là cái gì đó ừ. à, thức ăn để ờ, động viên gia đình và ừ. bây giờ chồng em đang ở dưới đấy thì thiếu cái trụ cột đấy mọi người nhưng ừ. mà không có người đi lao động mùa này đang mùa gặt nên cơ ừ. nên là ra rất là hiểu nên là các cô bảo là cái gì ấy món quà cho gia đình để à, vợ ở nhà chăm sóc các con ừ. hai cháu nhỏ đấy. đó là tên gì còn tên gì à. à. tả à. oh đây con cháu này sau này là sâu sâu à vâng. sâu vàng à vâng. Ồ, cố gắng học nhá giàng sâu vàng à? ngon này nghe lời bố mẹ này bây giờ anh giàng là đang chữa mắt rồi không về được là bố nữa nên là có việc gì là giúp mẹ nhá nấu cơm vâng. này giặt rũ hay là rửa chén rửa bát quét nhà vâng, vâng để vâng. mẹ còn đi làm nương vâng. có lúa bây giờ bố ờ, đang ở trong anh rồi không về nhà được Cảm ơn bác đúng ừ. <coughs> Thôi thì à, có lẽ là là là à, ấy em cũng phải phải về thôi. Vâng. À, đấy thì uh, cố gắng uh, nhá em nhá cố gắng nhá. Ừ. À, vợ vợ cứ tên gì nhỉ? Số. À, số. À, số. À, số. À, số. Thế thì qua đây thì Giang cũng thay mặt gia đình nhà em với Giang à, cảm ơn cô quan hệ Hương ở Bến Đức đã vừa ủng hộ Ờ, gia đình là chữ mắt cho cháu này vừa lại ủng hộ gia đình là có một chút mua cái lương thực thực phẩm đấy để cho bố cháu là yên tâm hơn ở dưới chân cháu già thì à, video ngày hôm nay giang đây thì chỉ muốn gửi món quà cho gia đình thôi à, xem và biết được cái cuộc sống của đồng bào trên vùng cao như thế nào còn ờ, thì à, bây giờ thì à, chắc là giang cũng xin phép khép lại video của giang ngày hôm nay thôi và xin chúc tất cả quý và các bạn à, xem vui, vui vẻ chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo đây em đi nhá thì em đi nhá cố gắng nhá con cố gắng học nhá đi nhá ờ. ờ. chào các cháu nhá em chào chị nhá ờ. <laughs> cất đồ đây chị ạ cất đi cất đi ờ, cất rồi đấy đi vâng.